Đây là cảnh bờ hồ Dầu Tiếng à, Chiều tháng 5 giờ rưỡi ha Nước mênh mông luôn Anh chị thấy nè Đó Quá trời người câu cá luôn Tham quan Chiều là người ta lên đây người sinh hoạt lên lên xe là được nó nóng không? Nấu đây mình tới đây mán kìa đây vui dữ ta chiều quá nha người lên đây luôn à, nam thanh nữ tú ở đây thì mấy bác này bị trời đài nè trưa trời nắng luôn á là đứng đây câu luôn câu từ sáng 5 ờ, giờ sáng là đã có mặt ở đây rồi câu tới chiều 6 bây giờ luôn có người câu tới đêm luôn á và mình cũng có một thời gian mình bị trời đại như vậy đó ở ngoài kia là có năng lượng mặt trời anh chị thấy không ở đây ta dụng dụng cái nguồn nước cái nguồn ánh sáng này để ta làm cái máy phát điện cho cái ờ, nhà hàng đó ở đó ở đó anh chị thấy có ta gọi là ba cây nhang ba cây nhang đó ở đây là, là cái cửa khẩu lòng hồ chiều khá là vui ha ở đây rất là nhiều chim yến mặt nước lòng hồ ở đây là hiện tại là cũng ờ, bê xuống ờ, xuống ờ, mực nước cũng xuống khá nhiều rồi đó chứ đạt đỉnh điểm là tới 1 tỷ 6 khối ha 1 tỷ 7 khối diện tích rất là rộng đây ở đây người ta chụp hình nè xe du lịch người ta quá trời luôn nè anh chị nào à, đầu tư mình lên nhà à, nhiều tiếng á không có biết thì liên hệ đến em em sẽ dẫn anh chị đi à, vòng vòng nhiều tiếng rồi uống cà phê ăn lẩu sau đó thì à, mình đem bia đến đây uống luôn nè sau thì chốt đất với em luôn nha anh chị nhìn thấy con sông ở dưới không con sông đó là con sông Sài Gòn đó khá là nhiều cái cái à, cái biển số xe 51 này là ở thành phố lên tới đây lần nè anh chị này 61 cho phỏng vấn tí mấy đứa ở đâu lên đây hả à, tụi em lên lên qua hả dạ, gần đây không dạ, thì phúc minh hả bánh củi hả bánh củi tuốt dưới kia mà dạ, à, chiều nào cũng lên đây chơi hay sao ngày nào cũng lên luôn hả ở lòng hồ này có gì thú vị mà lên là gì nữa à cảnh đẹp hả đuôi xe nhiều có đuôi xe không chứ anh thấy công an đứng nó bắt ờ, nóng bảo hiểm kia kìa à mấy anh chị kia cũng ở thành phố không ta à, lên đây lâu chơi chơi lâu chơi nhiều lần chưa có mình là đi nhiều người nữa ừ. nhiều lần rồi hả có cảm nhận gì không để anh quay cái clip này anh cho mọi người ở thành phố nghe coi gần nước bà nữa gần nước bà nữa hả rồi có cảm nhận gì nữa không rồi cảm ơn tụi em nha check in hai nữa nè mấy đứa cho anh hỏi tí coi dạ, ở lòng hồ này lên đây chơi ở đâu lên đây cưng đâu à em hả em tây ninh tây ninh qua đây hả dạ, em Chỗ... là ở gần ở phú minh bên đây chơi à, hay hay qua đây không dạ có lòng hồ mình có gì đẹp mà qua dạ là nói cho bà con thành phố tao biết coi anh nói thiệt mà dạ là có cảnh đẹp uh, à. có nhà tròn với nhà cánh dơi nhìn thấy được uh, núi với cái cảnh uh, núi cậu view đẹp nữa à ở đây tối nó có bật đèn không ta có dạ, không có đèn luôn hả dạ nhưng mà đặc biệt là buổi chiều thì đẹp hơn chiều hay buổi ban ngày nắng thấy mồ đúng không dạ đúng rồi ban ngày có một thời anh ở đây anh câu cá coi như là gọi là trời đài á trời đài trời đài trời đài à mấy đứa là đi chung luôn hả dạ đúng rồi một tem tem hả thường thường đây chơi mấy giờ về ở đây nó có dạ. cấm không dạ ở đây à, nó có cấm thì cái thời gian mình lên đây không dạ không muốn lên nhà nào lên à, à vậy hả dạ. được nhiều buổi chiều hả dạ. ở đây chiều là chỉ vậy thôi hả nó có ăn uống bán buôn bán gì không em dạ đua xe đua xe hả dạ. đua xe nữa hả dạ, đúng rồi, xe công an đứng kia sao đua nhưng <laughs> rồi cảm ơn tụi em nha anh chạy vòng qua đây anh hỏi mấy đứa này đó như hồi nãy giờ em uh, quay cái clip này ha cũng khá dài à, đây thăm hỏi một số người nữa coi chào tụi em cho anh hỏi tí à ở đây có gì đẹp mà ghé đây vậy anh hỏi mấy đứa <laughs> ông này là nhìn là biết ẩm con là biết có gái đẹp rồi nè hồ buổi chiều đẹp quá hả dạ. ở đây ông mình ở đâu tây ninh qua hả dạ, ngay cổng anh ngay cổng luôn hả vậy là phước dạ. minh đúng không ôi chào hoàng hôn nhìn đẹp hết à? rồi anh đó hả anh là bên bất động sản sáng giờ anh đi quay mấy cái lô đất á sẵn thấy bên đây view đẹp quá quay lại để cho bà con ở thành phố người ta coi cái thật sự là giờ vlog mà làm cái kiểu ảo ảo thấy nó không hay anh muốn quay lại những cái cảnh này để cho anh em đã dưới ta muốn nghỉ mát á dầu tiếng mình với lại bờ hồ thì nhiều cảnh đẹp, nhiều cảnh đẹp đúng không ờ chứ một thời anh cũng ngồi bên góc đó đó anh câu cá anh bị trời đài mà anh đen riết mà có hai cái hàm răng thôi à <laughs> thì chú bộ cho nên là anh lên đây anh thấy người ta câu gì rồi anh cũng nhớ là một thời á sáng 5 giờ khuya là lên đi câu câu cho đến à. ờ, mấy bữa nay đứng gió mấy bữa mấy, gió ừ. thả diều ở đây thả diều nữa hả dạ. thấy ờ, đông quá trời ha thành phố anh thấy có xe bên phố thành phố người ta cũng lên đây nữa kìa nhiều quá trời luôn lễ lọc lên nó đông à lễ mấy ngày lễ lại dạ, như này em đang nhiêu tuổi rồi em em hai à, giờ con chưa dạ chưa chưa à? có khi nào có cái clip này à, có bộ mày à, ai biết được em, em này à, em tên gì em tên à, võ văn phong nhà ở phước minh phải không dạ nhà em phước minh nghề nghiệp gì em à, em làm công nhân công nhân à. có cây dầu em chưa có người yêu luôn nha chưa có nhiều <laughs> còn em bên kia em hả à? ờ à, này chắc có gia đình rồi dạ. hả nghĩa em à, làm xăm dưới đây nè có thể xăm mới bức minh luôn anh giới thiệu xăm em. nha <laughs> rồi rồi rồi rồi con bé kia là con của ai dạ con em con em hả dạ. ồ em này là hoa đã có chủ con em này là chắc chưa có chủ chú bộ đội mới về đây bên đây hả nhìn tướng là biết bộ đội rồi tướng đô quá <laughs> rồi chào mấy em nha anh đi quanh kia chút xíu à cảm ơn nhiều dạ chào anh chị đang quay cái clip chút xíu mà Đấy, anh chị cũng như mấy đứa đây nó, nó đứng đây coi á đây có gì vui không đẹp không nói cho bà con ta biết ra mình ở đâu lên đây ồ mình vô tiếng hả nó vô tiếng nè ở thấy bé này quen lắm nè Được. chiều chiều là hay lên đây không vậy là chiều nào cũng lên phải không vậy đây là cũng là một địa điểm du lịch buổi chiều đúng không thư giãn phải không khu này không thấy ai câu hang cái cá không có tụ đây à. hai cá bên đó đúng không rồi lên đây chơi nhiều và có cảm nhận gì không anh quay cái clip này anh cho bà con thành phố biết rồi à, gần nhà mát Thế là cảnh cũng khá là đẹp ha theo anh thấy là view hồ view núi rồi nè rồi hai đứa ngồi nha cảm ơn nhiều em sẽ làm một cái buổi hướng dẫn là đi khá là nhiều ha chào hai người đẹp ở đâu đến đây em cho anh hỏi tí xíu coi tại sao mình à, đến bờ hồ này mình ngắm cảnh buổi chiều vậy đây à khá là mát không khí trong lành đúng không à, view hồ thì anh thấy cũng rất là đẹp ha đẹp ước gì mình có tiền mình mua nguyên qua núi bên kia mình xây dựng một cái biệt thự ha đưa những người đẹp lên đó chơi mình ở đâu em em ở Chà Là Dương Minh Châu qua đây cũng hơn chục cây á không dạ, chiều nào cũng qua hay sao dạ, à vậy hả rồi à, thường ngày là mình đi làm chiều mới qua chơi chứ buổi chiều thôi đúng không ban ngày nắng mấy mồ ờ, dạ. ừ. chủ yếu là thứ bảy chủ nhật là tập trung đông đúng không rồi em cảm ơn hai đứa nha cảm ơn nhiều đi quay gì đó chào người đẹp mấy người đẹp mấy đứa mấy cưng ở đâu vậy dạ anh đức anh đức đi ninh luôn hả dạ. hay qua đây chơi không dạ có hay qua đây, đây chơi không dạ hồi đây hả? ừ hay vô đây à, đây có cái gì đẹp nè nói cho bà con nó biết coi <laughs> <laughs> hả có cái uh, view buổi chiều ha ta gọi là hoàng hôn hoàng hôn hả này là hoàng hôn khá là đẹp ha siêu hồ không khí đây khá trong lành đúng không à, ở cũng khá là thư giãn anh thấy ở đây cũng khá là nhiều người nãy giờ anh đi một đoạn thì anh thấy cũng có nhiều người ở thành phố tới lên đây nè Đó. mấy đứa bên đây bên đây đi chụp hình đi phim rồi còn gì nữa <laughs> ngắm cảnh ngắm cảnh hả có tìm người yêu không dạ không có yêu rồi <laughs> à, có qua cái chủ rồi hả dạ vậy dạ. hả xin lỗi nha về anh đi <laughs> để hồi người là nó quýnh chết rồi cảm ơn mấy đứa nha dạ. đây là tây ninh tây ninh rồi à, thành phố à, nói chung là khu vực lân cận với dầu tiếng rồi cũng về khá nhiều ô oh, có bia nhậu luôn à, mấy đứa à, chiều đây có gì lên đây ngồi sướng vậy dạ. Ồ, nó cầm kem luôn rồi má ơi mình đi quay còn chết mà mình không có kem ngồi cho cảm nhận một tí xíu về cái lòng hồ dầu tiếng này coi tại sao mà mọi đứa mọi người hay tập trung ở đây buổi chiều dạ ờ rồi rồi không quay mặt rồi cái tiếng ấy nha ờ ok dạ à, ờ, cũng thấy nó đẹp thấy nó đẹp hả dạ. rồi nãy gì rất là nhiều người nói cái view hồ mình là đẹp nè rồi gì nữa à... thấy nó đẹp nó yên tĩnh đẹp yên tĩnh dạ rồi à, không khí trong lành đúng không yeah. Dạ. nhớ vô kênh à, bất động sản và tiếng like cho anh cái nha dạ, ok à, rồi cảm ơn mấy đứa nhiều nha tại vì mình à, là là đi quay những cái lô đất mà giáp chủ chính chủ cho khách hàng người ta cảm nhận thực tế về những cái những cái lô đất ở dưới Bình Dương thành phố á, những cái nhà đầu tư người ta không đến đây được và mình muốn cho người ta biết ở dầu tiếng mình có những cái phong cảnh đẹp nào tới đây thì là anh sẽ đi quay rất là nhiều những cái ờ, địa điểm của du Tiến mà bây giờ mấy đứa kêu gọi tem vô đăng ký bất động sản du Tiến nhưng mà cứ gọi là bất động sản du Tiến những cái mặt này là nó đó ha rồi cảm ơn nhiều nha à, nãy giờ phỏng vấn cũng khá là nhiều nha anh chị tem nào em cũng gặp tem nào em cũng phỏng vấn là cho anh chị thấy rõ hơn thực tế hơn về cái lòng hồ du tiến này là một cái nơi địa điểm uh, buổi chiều là một nơi nghỉ dưỡng rất là tốt mình có thể là nuôi chim yến kinh nhanh mua bán đó. À, em đi một đoạn đường khoảng 500 mét thôi cũng khá là nhiều cái lý tưởng ha chụp hình quay phim hóng mát cảnh chiều hoàng hôn cực đẹp đó rồi à, đây 51 số 51 thành phố ha người ta cũng lên tới đây luôn ở đây là cái kinh đông này là miệng xã của kinh đông thực tế là ngay chỗ kinh đông luôn đó này là người ta gọi là nhà cánh dơi đó nhà cánh dơi nhà cánh dơi đây ha rồi đây là con đường tới đây là hết rồi đó nó quẹo xuống tới cái cổng qua kiểm soát bên tây ninh rồi ha đây ồ oh, phong cảnh ở đây khá là đẹp ha đây là cái ờ, miệng xã của kinh đông á cái cầu kênh 33 nó cũng qua đây đó, ở đây là lòng hồ chính cái nguồn nước chính rất là trong sạch lấy về để tưới tiêu cho hệ thống củ chi thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh ha cũng cũng khá là ok luôn cái ờ, nói chung là cái nguồn nước tưới tiêu làm nông nghiệp chính là lấy xuất phát từ lòng hồ dầu tiếng của mình đó giờ mình đi vòng lại mình phỏng vấn một số cái nữa là mình tắt cái clip đi hả anh chị mấy cha bắt gặp được rồi nha này quá trời luôn nha. vô đám đông này phỏng vấn tí xíu chào em cho anh hỏi tí xíu được không à, đi chung với bạn luôn á hả mình ở đâu đến đây em ở đâu em ở dầu tiếng hả ở chợ ở đâu ở thanh an hả à tưởng đâu dân dầu tiếng đây mấy đứa lên đây nhiều không nhiều lần không người nào cũng lên hả trên đây có gì đẹp à là là view hồ đẹp đúng không rồi còn cái gì nữa không cho anh biết đi là anh quay cái này úp lên cho bà con ta coi với suối trúc suối trúc là nó nằm bên kia mà rồi vô tiếng này còn cái gì cảm nhận buổi chiều này nữa không như vậy hả đâu có công an à, không có công an hả xíu sao anh thấy đứng kia bắt nóng bảo hiểm kia kìa <laughs> thằng gì à thằng gì tôi quen là quên rồi ta nói vô tiếng nè đẹp cưới út thông à rồi cảm ơn em nha nhớ vô bất động sản vào tiếng like giùm anh cái đăng ký kênh nha em trai này nhìn quen lắm nè vô tiếng nè ê em có đua xe nha anh em đi đi chỉ đi dạ. coi đua xe dạ. thôi em chụp hình này em dạ, chụp hình hả chụp hình đừng có ờ, quay clip gì vậy <laughs> bắt lên chết đừng có quay gì nó chị <laughs> hình lắm cho biết lý do coi sao mọi người thích chiều lên đây vậy chiều mát anh ơi hả hoàng hôn đẹp đúng không thấy có an ở trên mình chưa có giờ nào <laughs> mình là tem nhiều tiếng mà đúng không anh trai này anh biết mà không cảnh hữu tình phong cảnh hữu tình hả có tìm người yêu không không em mà không tìm yêu đâu tại vì em biết cuộc sống này nó không bao giờ có yêu được đó nếu giờ yêu ai được chưa ừ. <laughs> đừng yêu ai mấy đứa vô kênh bất... lên đây vô, vô gái nó chọc mình không rồi gái thì nó chọc mình vô kênh youtube bất động sản vô tiếng like giùm anh cả nha dạ, rồi nhớ đăng ký kênh giúp anh ha rồi cảm ơn mọi người dạ, nhiều nha Bye. đang quay youtube đó hả đang quay youtube á quay xe đấy quay, quay xe <laughs> Để sau đây em review chiếc xe này, à, xe này có 65 cộng 4 à. Xe này là tầm à, à, cái này cái này cài được nhiều không? Xe này cài được mấy độ rồi? Xe này chạy khoảng 180 anh ơi. Cái gì ghê vậy? Nikon à, Ren. <laughs> Rồi, thầy cảm ơn mọi người nha. về chưa?